7 điều chắc chắn phải hiểu, nếu không bạn quá ngây thơ, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Lòng tin là thứ một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Đá có thể mòn, huống chi là lòng người thay đổi trước sau cũng là chuyện thường tình ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng quan tâm nhiều đồng nghĩa với làm phiền yêu thương nhiều quá người ta lại không biết trân trọng có hai sai lầm trong cuộc sống đó là sống cho người khác coi và coi người khác mà sống